chào anh em bây giờ đi ờ, lắc tay xỉu ờ, đi ờ, làm cái chúng ta cần những cái điều gì thứ nhất là những cái nắp chén dĩa hoàn toàn không tang bởi vì tay con bây giờ người ta rất uh, tinh tế khi uh, đi um, chơi người ta sẽ thử qua một số bước ví dụ như là cục hít này sẽ sẽ thử nắp chén này dĩa tôi cũng là một người hay đi sòng đi sới nên tôi hiểu vấn đề đó tôi biết được tâm lý của người chơi và tâm lý của người làm cái bây giờ không phải là như cách đây 4-5 năm đưa những cái đồ nam châm đồ có tang vào thì chúng ta có thể chơi được cái đấy thì nó là quá khứ còn bây giờ công nghệ thay đổi rồi không phải ai cũng có thể đưa những cái đồ có tang vào được thì bây giờ muốn chơi những đồ không tang thì chúng ta phải có gì cần những cái gì có là những cái bộ hột nắp chén dĩa để đáp ứng cho chúng ta lắc và khi lắc chúng ta có thể chiến thắng và mang tiền về tới nhà được đó mới là những cái bí quyết những cái mẹo để chúng ta có cửa để ăn với đây nó là những cái bộ hột nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đó không tang 100% tôi bao với anh em là có trẻ hột ra cũng không có gì cả vừa rồi tôi cũng thử qua cho anh em về nắp chén dĩa hột và bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em vài chén về cái bộ hột này nắp chén dĩa này nó có điểm gì đặc biệt bây giờ tôi sẽ thử cho anh em trước tiên với những cái bộ hột nam châm hột có tang thì chuyện giữ hột đi theo ý của mình đấy là chuyện bình thường nhưng mà với một bộ hột hoàn toàn không tang như thế này mà chúng ta có thể giữ hột đi theo ý của mình thì cái điều đó nó mới là quan trọng bây giờ tôi sẽ lắc giữ tài bây giờ đang tài số 11 đúng không? tôi sẽ lắc giữ tài cho anh em lắc cho anh em khoảng 5 chén tài vừa chén trước tài số 11 bây giờ tài số 12 hột vẫn còn lăn nhẹ khi tôi mở dở nắp ra hột vẫn còn lăn ở trên dĩa tiếp tục vẫn là tài 3 4 5 Đó, 6 6 1 vừa chén tài thứ tư rồi đó. Đó, 4 4 5 tôi kỷ niệm thêm chén nữa đó 2 4 5 anh em thấy hột nào đi rất là khôn nhá chỉ số 11 và 12 rất là nhiều bây giờ cùng một cách lắc như thế tôi sẽ lắc xuống xỉu và tôi giữ xỉu đó một hai bốn hột vẫn quay tròn tôi tiếp tục giữ xỉu đó, 136 xỉu số 10 235 xỉu số 10 nữa 225 xỉu số 9 vẫn là xỉu. 123 xỉu số 6 tập thể dục với vừa rồi tôi đã lắc giữ tài và giữ xỉu khoảng 5 chén cho anh em bây giờ tôi sẽ lắc cho chén đi chén tài chén xỉu chén trước là xỉu số 6 bây giờ qua tài số 11 tôi sẽ đưa xuống xỉu tôi lắc chén qua lại đó hai ba bốn tiếp tục ba bốn sáu qua tài đúng không đó, đây là trường hợp chén phản này nó phản à, số 12 nhưng chỉ phản một chén bây giờ tôi sẽ đưa qua đưa xuống xỉu và lắc lại lên tài thôi nha đó qua tài qua tài 551 đó đúng về cái thế hột ban đầu 551 cùng một cách lắc cùng một tư thế lắc mà tôi có thể làm được điều đó nếu anh em muốn biết tại sao với một cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang bình thường như này mà tôi có thể làm được điều đó thì hãy gọi cho tôi qua số điện thoại đây tôi sẽ giải đáp cái thắc mắc đó cho anh em chào tạm biệt tất cả anh em